Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official và ngày hôm nay mình làm một cái clip là tiếp tục đi lên núi để đi sang ờ, để đi sinh tồn như mọi khi mình mấy là mấy các video trước mình đã làm đấy như các bạn đã xem thì ngày hôm nay là mình là tiếp tục đi uh, sinh tồn ở trong rừng rất là sâu luôn nha các bạn bây giờ là mình bắt đầu đi từ đây đi vào trong đó và trước tiên trước khi đi ờ, sang thì mình sẽ tự làm một cái cung tên để đi sang nha các bạn bây giờ mình sẽ đi cùng chó nu à, bây giờ mình sẽ đi làm cái công ty, bây giờ mình sẽ đi làm cái công ty nha các bạn đi thôi đi thôi thôi nu và bây giờ mình sẽ dùng cái tre này để làm công ty nha các bạn trong phim mà hay dùng tay tre để làm con tên bây giờ mình sẽ bắt trước trong phim thử thế này nha rồi bây giờ mình đã làm sắp xong cái con tên này nha các bạn mình dùng cây tre và cái dây kẽm để làm con tên nha cái này phải buộc chặt để bán khỏi bung cái dây ra đấy các bạn thấy sao đấy rồi và bây giờ mình đã làm xong cái công tiền và tiếp tục mình sẽ làm cái cái cái nỏ nha các bạn đây cực kỳ uh, tốt luôn rồi rồi bây giờ mình sẽ làm cái nỏ nha các bạn mình đã có cung tên rồi mình chỉ làm một cái nỏ để bắn nha bây giờ mình sẽ làm cụm cái cái nỏ bằng cây tre một cái này bằng lá gì mình không biết nha đây các bạn xem qua đây giống gì no oh no rồi bây giờ mình đã làm xong cái cung tên này cây nỏ và cây còn còn cái này là để đừng nỏ nha các bạn bây giờ mình sẽ sử dụng như thế này đây rồi mình sẽ đeo cái này đi để đi săn nha rồi bây giờ mình sẽ đi tới một cái nơi để mình bắn thử cái mũi tên này như thế nào nha rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thử cái mũi tên thôi giờ chúng ta sẽ đi sang thôi nào bây giờ mình sẽ đi cùng cho nó một động. rồi bây giờ mình sẽ đi tới một cái rừng rất là sâu để xem trong đó có cái gì nào rồi oh. đi không mình đi từ nãy giờ chả có con gì để bán luôn các bạn làm sẵn sẵn cái uh, ờ, công tê nhưng mà chưa gặp được con gì ở trong rừng keo rất là nhiều muối luôn các bạn quá nhiều muối rồi các bạn xem đây nhiều muối lắm các bạn ở trong rừng này có rất là nhiều muối luôn mình sẽ đi tìm con gì để bắn nha Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cây đa ngàn năm để xem có con gì trong đó thôi nha các bạn. Mình sẽ leo lên cây đa để xem có gì trong đó nha. Rồi đi thôi. Rồi, bây giờ mình đã tới cây đa ngàn năm rồi nha các bạn. Ở trong cây đa ngàn năm có rất rất nhiều chim luôn. Các bạn có thể thấy rất nhiều chim đang kêu trên kia. Bây giờ mình sẽ lên đó bắn chim nha. Đi thôi. các bạn xem có rất là nhiều chim luôn có một cái ổ ong mặt nha nó nó bỏ đi rồi các bạn có thể xem qua ong mặt đây đây đây là ong mặt nha cây đa này ngàn năm là rất là to luôn chim qua chim Phát. bây giờ mình đã bắn hết ờ, một mũi tên rồi chỉ còn một cái này thôi các bạn hồi nãy mình vừa thấy một con sóc ô con chim từ, nãy giờ là có con chim với sóc rất là nhiều luôn mà nó nhanh quá bén không chúng chỉ còn một cái mũi tên thôi mệt quá từ đi từ sớm giờ mà chả gặp được con gì bây giờ mình sẽ xem chỗ này như có cá hay sao xem thử có cá không no. no. tàu mùa khô thì có rất nhiều cá suối này nha các bạn cá cá trầu ở đây có có giọng này thôi nên không có cá rồi có lẽ là mình sẽ đi xung quanh thôi không có mình về chứ cũng chưa rồi đó buồn quá kiếm chả có con gì bây giờ mình sẽ đi đi qua đây leo lên cây đa này thử được không ở trong này thì ờ, ở trong này có rất nhiều chim cu xanh này. các bạn nhìn này nó ăn cái trái cây đa rất rất nhiều lên kia xem thôi rồi quay ra mình đi cả buổi sáng mai cũng chả con gì cả bây giờ cũng chả thấy con gì cả bây giờ mình sẽ leo lên cây đa này để xem cái cái mặt ong ở trên thành kia nha các bạn cho các bạn xem cái mặt ong thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lên leo lên cây này thử đứng có được không thì ờ, mình nghĩ mình nên kết thúc video tại đây sau đó mình sẽ ngày mai mình sẽ bắt đầu quay lại chỗ này là cái clip mình sẽ lên đốt mật ong mật ong trên cành này nha tại vì sao quá các bạn sẽ không thấy thì ờ, nếu có bạn nào muốn xem cái video ngày mai mình lên đốt mật ong mật ong này thì hãy nhớ đăng ký và chia sẻ video của mình nha bây giờ mình sẽ dừng video tại đây nha cảm ơn các bạn đã xem nha